rồi mình cắm vào ổ điện để sử dụng thay cho pin thì ờ, đối với dòng bếp này thì tôi có tặng kèm thêm một cục nguồn 3V và cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đại đây pin theo bếp về để các bạn sử dụng phòng ngừa khi mà cúp điện thì ta cũng có ờ, pin để sử dụng cho bếp thì các bạn sẽ gắn trực tiếp cái ờ, hai viên pin này nè để trực tiếp vào bên trong bếp này rồi mình cũng sẽ cắm trực tiếp cái nguồn 3V này trực tiếp vào bếp sử dụng cùng lúc không ảnh hưởng gì cả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 như cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi đây tôi đang thử trường hợp này thứ hai nữa là cảm biến khóa ga khi tắt lửa thì ờ, như một như cái là phần lần đầu đó ở cái khúc đầu tôi đã giới thiệu đó đã thử đây bếp đã khóa ga sau cái chế độ nước cạn nồi đây thì bây giờ khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái cảm biến ở phía bên hông bếp đây phía bên hông đầu chia lửa này nè phía đằng sau nè cái đầu nó giống như cái đầu mỏ hàng đó và nó cũng sẽ tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam như ở đáy nồi nó có nhiệt độ cao thì nó sẽ tự động giảm ngọn lửa lại ừ. thực tế như gia đình tôi có 4 người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá là hơn 330 hiện giờ giá trên 330 thì tôi sử dụng được khoảng à, hơn 2 tháng đây, cái bên trái đã khóa bên phải khóa sau chế độ nước cạn nồi công tắc còn đang mở đây và nó cũng có cái à, bếp nước rất là tiện lợi